rồi thì trong video ngày hôm nay thì Sơn đã chia sẻ thêm cho các bạn về những cái kinh nghiệm để làm sao đó mình có thể tạo được thu nhập là 10 20 triệu hay là 50 triệu dành cho những người mới bắt đầu và một phần quan trọng hơn đó là phỏng vấn một người bạn đó đã tạo ra được cái thu nhập là trên 50.000 đô thu nhập một tháng sau cái phần chia sẻ đó thì bạn có thể là đặt câu hỏi đó, ờ, trực tiếp và sau đó thì Sơn hoặc là bạn này bạn nó sẽ trả lời cùng với cả chúng ta trong cái buổi tối trực tiếp ngày hôm nay thì nếu như bạn nào có bất kỳ câu hỏi á thì các bạn cứ đặt câu hỏi đi sau đó chút nữa Sơn sẽ tổng hợp lại hết tất cả câu hỏi đó uh, dành tặng và trả lời lại cho các bạn ở cuối cái phần livestream buổi tối hôm nay được không ạ rồi thì uh, bây giờ Sơn sẽ giới thiệu một chút về cái uh, một người bạn mà Sơn nãy giờ Sơn đã nói rất là nhiều rồi thì uh, đây là một người em của Sơn uh, nói là em nhưng mà không có cùng uh, cùng huyết thống đâu nhưng mà đây là một người em rất là thân của Sơn thì Sơn rất là ấn tượng với bạn này bạn rất là trẻ thôi cách đây khoảng hơn một năm thì thực sự các bạn ấy, đâu lúc đó thời điểm lúc đó chắc khoảng 20 tuổi các bạn bạn hơn một năm thì bạn ấy có inbox của Sơn bạn ấy nói rằng ở ờ, anh Sơn ơi hiện tại em đang làm về lĩnh vực về digital marketing không và em làm thêm một vài cái lĩnh vực nữa về dịch vụ Facebook cũng như là về affiliate marketing không và em cũng đã đi học rất là nhiều rồi thì bây giờ là không biết rằng anh Sơn có thể giúp cho em tạo được thu nhập cao hơn nữa không thì bạn ấy chia sẻ rằng cái thu nhập cái thời điểm lúc đó đó trong cái nghề của bạn đang làm đó là khoảng ờ, từ uh, ờ, 70 triệu cho tới 100 triệu một tháng và em ờ, rất sẵn lòng em vào trong Sài Gòn này để cùng ờ, làm việc với anh mặc dù cái thời điểm lúc đó các bạn ấy vẫn rất còn trẻ thôi và bạn ấy sẵn sàng bạn ấy vào Sài Gòn thì mình thấy rằng đây là một người trẻ nhưng mà luôn luôn có một cái trí cầu tiến vươn lên thì chắc chắn rằng mình nói rằng ok em vào trong Sài Gòn đi thì anh em cùng làm việc với nhau tới đó khoảng hơn một năm rưỡi rồi các bạn khoảng hơn một năm rưỡi rồi hai anh em nói chuyện với nhau như vậy và sau đó thì hai anh em có thời điểm đâu đó khoảng vài tháng ở chung nhà với nhau và tới điểm bây giờ thì ngày nào anh em dường như anh em thường xuyên gặp mặt nhau các bạn chia sẻ về kinh nghiệm chia sẻ về bài học có thể là những cái câu chuyện về tài chính này về kinh doanh này à, về quản trị đội nhóm này về à, cuộc sống này về sức khỏe này về tình duyên này à, hay là về affiliate marketing rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau ờ, hai anh em làm về affiliate marketing cùng với nhau và càng có được nhiều cái câu chuyện thành công hơn đó đúng không ạ thì người bạn này á, là rất là trẻ bạn tên là Huy Trọng để làm sao đó từ một người bạn trẻ với một ý chí khát khao thôi nhưng các bạn đã uh, có được một cái uh, name một cái tên tuổi uh, rất là mạnh ở trong cái lĩnh vực về affiliate marketing make money online và ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ về trong cái buổi livestream ở đây thì chúng ta sẽ cùng uh, trực tiếp và giao lưu trao đổi cái kinh nghiệm đó nếu như các bạn thấy cái video này hôm nay có ý nghĩa thì đừng quên uh, bấm một nút like đó, bấm một nút like và chia sẻ lên trên Facebook đó, để Sơn nó có thể là chia sẻ cái video ngày hôm nay thực sự tuyệt vời và có nhiều cái câu chuyện cái hạt cảm hứng cho các bạn ở đây nhá rồi thì không biết rằng để Sơn sẽ mời các bạn Huy Trọng vào trong cái buổi tối ngày hôm nay yes. em chào anh Sơn em chào mọi người thì uh, em tên là Huy Trọng thì hôm nay rất là may mắn được lên livestream của anh Sơn và chia sẻ câu chuyện bản thân cũng là câu chuyện uh, thành công của mình À, thì uh, đầu tiên thì em cũng uh, rất biết ơn anh Sơn á thì uh, trong một thời gian qua thì uh, em cũng gặp anh Sơn được khoảng hơn một năm rồi em cũng anh sơn được khoảng hơn một năm rồi từ thời điểm đó uh, thời điểm đó thì uh, em gặp anh sơn và em khát khao đi theo anh sơn em học hỏi thôi em anh sơn em học hỏi rất là nhiều và may mắn được chơi chơi thân anh sơn á thì uh, em học được về uh, cách để mình xây dựng hệ thống marketing cũng như xây dựng thương hiệu trên internet và uh, từ đó bản thân mình phát triển lên rất là nhiều uh, về một chút câu chuyện bản thân của mình của em á thì uh, uh, và tại sao mà em lại tham gia cái lĩnh vực về affiliate này thì uh, em cũng khởi nghiệp khoảng ờ, hai năm rưỡi gần 3 năm rồi đó. và cái ờ, mình cũng trải qua rất nhiều các công việc như là bằng bên bê phục vụ hay là về ừ, đi làm nhân viên đi làm công đi làm không lương rồi uh, rất nhiều công việc về kinh doanh bán hàng đó. thì uh, thời điểm đó thì em cũng đạt được cái thu nhập ừ, khá là tốt rồi khoảng bảy mươi một trăm triệu rồi thì uh, bắt đầu em em em muốn được một cái thu nhập nó cao hơn với thu nhập nó cao hơn thì dạ. em muốn có cuộc sống nó nó nó uh, nó, nó tự do đi du lịch vòng quanh thế giới muốn có muốn có biệt thự muốn có siêu xe thì uh, với thu nhập hiện tại thì em không có đủ đó. thì uh, em khát khao đó em đặt mục tiêu là phải làm sao phải đạt được cái thu nhập một tỷ một tháng đó. làm sao để mình phải đạt được cái thu nhập một tỷ một tháng nữa thì uh, bắt đầu em tìm tìm một cơ hội mới xong đợt đó thì em em, em tìm em tìm cơ hội mới thì anh sơn em gặp anh sơn và em vẫn quyết định em bay vào sài gòn cùng anh sơn luôn là sau, sau đó thì anh em triển khai qua rất là nhiều các công việc làm đi chơi với nhau rồi à, cũng học hỏi từ anh Sơn rất là nhiều và bắt đầu thời điểm từ giữa năm ngoái là em bắt đầu làm với kỹ lực à, bắt tham gia cái với kỹ lực athlete này thì em thấy nó cực kỳ tiềm năng mà cái công việc này á đúng là công việc tuyệt vời luôn đó. và uh, nó có thể giúp cho mình đạt được sự tự do tự do tài chính tự do thời gian và giúp cho mình có những đủ tài chính để mình đạt những điều mình muốn à, và à, em em luôn hướng đến cuộc sống nó tự do tự do mình không cần phải là mình ờ, gò bó về thời gian không phải bỏ không không cần phải là đi ngày làm 8 ngày làm 8 tiếng xong về nhà rồi ờ, không phải là à, phải xoáy vào quá nhiều công việc muốn vào những công việc kinh doanh nhiều quá đó. thì em muốn được sự tự do và công việc này nó giúp em đạt được điều đó đó. và công ờ, và ờ, ờ, cái về cái MMO này thì chỉ cần một cái máy máy tính một laptop một điện thoại kết nối internet thôi là mình có thể kiếm được tiền rồi đó. và mình có thể là uh, đi đâu đi đi đi chơi đi du lịch đi làm mọi điều mình muốn đó. thì uh, trong trong bất kỳ thời gian rảnh uh, mình luôn chủ động chủ động với thời gian và hơn nữa là cái nó tạo ra cho mình cái thu nhập của được uh, ban đầu thì em không nghĩ là có thể đạt được cái thu nhập như vậy đâu nhưng dần dần làm á thì uh, dần dần làm em uh, bắt đầu tham gia uh, tìm kiếm những dự án này bắt đầu uh, có những kinh nghiệm nhiều hơn này bắt đầu có cái um, uh, bắt đầu áp dụng những kỹ năng marketing của mình vào này thì uh, bắt đầu em tạo ra kết quả khủng của nó uh, tạo ra hàng trăm triệu thậm chí là cái thời điểm đỉnh điểm của nó <clears throat> cái thời điểm đỉnh điểm là tháng trước em rút về khoảng uh, khoảng một tỷ đồng khoảng một tỷ viên đồng đó thì uh, uh, cái việc mà ngồi tại nhà kiếm tiền online kiếm ra hàng tỷ đồng thì ờ, nó cũng nghe nó cũng khó tin mà thực sự là nó là đã đã đạt đã, đã đạt được kết quả như vậy rồi đó và kết quả là, là cái tiền mặt về tay và cũng như là cái, cái lợi nhuận mình thu về đó thì sau hỏi kiểu chút cái thành quả của em thì ờ, à, năm ngoái ờ, em làm em cũng xây được nhà cho bố mẹ thì công việc này làm em xây được nhà cho bố mẹ năm nay thì trong khoảng 2 tháng đầu tiên thì em cũng cần đủ tiền mua căn nhà rồi Ờ, trong cái phần ờ, chia sẻ của Huy Trọng Huy Trọng cũng đã chia sẻ là là trước đây là Huy Trọng cũng đã từng ờ, làm những công việc là khó khăn như phục vụ bưng bê rồi xong sau đó thì Trọng mới biết được tới cái lĩnh vực này đúng không Trọng? À, dạ đúng rồi. Ok. Trải qua rất nhiều các công việc á, dạ. về bị bưng bê về về kinh doanh cũng có. Em thấy mỗi cái lĩnh vực làm tết này thì nó cực kỳ đơn giản mình làm. Mình không cần phải là vận hành quá nhiều các công đoạn, không phải về lo về nhân sự, lo về hàng hóa, lo về à, nhiều khâu nhiều khâu nhiều công đoạn thì chỉ cần làm mỗi công việc là là marketing thôi là mình có thể kiếm được tiền rồi đúng rồi thì không biết rằng là trọng có thể chia sẻ đâu đó khoảng ba ba cái điều ba cái điều gì đó ba cái điều mà em cảm thấy tâm đắc nhất để dành cho những người bạn mới á, để bạn có thể tạo ra được cái thu nhập ờ, khoảng 10 cho tới 20 triệu một tháng thì ba cái điều quan trọng nhất mà em thấy nó là cái điều gì yếu tố nào ừ, ờ, đó là những cái yếu tố mà như lúc nãy em vừa chia sẻ thì uh, em cũng đầu tư cho bản thân vào cái việc học rất là nhiều đầu tư cho bản thân các bạn comment các bạn nhớ comment cái từ khóa xuống dưới video này đó. Đó. thì trong khoảng ờ, gần 3 năm em đi uh, khởi nghiệp thì mỗi năm tính ra em cũng phải bỏ ra 1 đến 200 triệu tiền đi học đó. thì uh, uh, bắt đầu em tìm một người thầy và tìm những người mà có thể dẫn dắt em lên được những cái tầm cao hơn em tìm nhờ em xác định là mình đang cần bạn đang muốn mong muốn điều gì dù là mình đang mong muốn cái mình đang mong muốn là mình có thu nhập cao hơn thì mình tìm cái điều gì đó mình tìm cái công cụ nào đó mình tìm cái cái lộ trình nào đó giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó đó, bắt đầu em tìm uh, những công việc hiện tại của em nó không thể đạt giúp em đạt được những thu nhập đó rồi thì bắt đầu em đi ra ngoài em đi tìm hiểu nhiều hơn em đi tìm hiểu các lĩnh vực em tìm hiểu các cái quy trình và đi học hỏi những người thành công thì uh, uh, bắt đầu em tìm ra những cái tìm ra bắt đầu tìm ra những cái cơ hội đó, tìm ra những cái cơ hội có thể giúp cho mình đạt những được những cái mục tiêu mình à, bây giờ mục tiêu tài chính của mình thì mình phải mình phải làm như thế nào để đạt được mục tiêu này chính mình và sau đó <clears throat> và sau đó mình à, mình sẽ hành động quyết liệt đó. nhất là mình sẽ đi tìm một người thầy một người thầy một người dẫn dắt à, một, một người dẫn dắt mình hai là mình sẽ đi học những cái quy trình mà thành công những quy trình mà đã có thể tạo ra kết quả mình mong muốn và mình đi à, và thứ ba là mình hành động quyết liệt để mình đạt được những điều đó chút nữa mọi người có bất kỳ câu hỏi thì mọi người cứ comment xuống bên dưới video nhé sau đó sơn sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn nhé Ok về những cái dự án về affiliate thì mọi người phải tập, tập trung vào nó để tạo ra uh, thứ nhất là mọi người tin đã tin thì mới thấy nhất là mình uh, mình thấy những con số về vài trăm triệu hay hàng tỷ đồng nó nó to lớn quá thì mình làm quen nó dần dần tức là mình đặt mục tiêu uh, khoảng uh, vài chục triệu một tháng đi mình đặt mục tiêu khoảng vài chục triệu trước xong đó mình đạt được rồi mình đặt mục tiêu lên 100 triệu đặt mục tiêu 100 triệu xong lên khoảng uh, xong lại lên tiếp vài trăm triệu xong đó hãy lên hàng tỷ đồng đó thì mình sẽ mình sẽ làm quen dần dần với những cái cột mốc tài chính đó những cái một cột mốc cái thu nhập ở trong cái trong trong trong trong cái đầu cho những cái đặt là dần dần mình làm quen với những cột mốc trong trong đầu mình ạ thì dần dần mình sẽ đạt được đó mình đặt mục tiêu mình chia nhỏ mục tiêu ra để mình đạt để mình dần dần được dần dần đạt được nó và đây là cái công việc mà cực kỳ là tiềm năng để mà mình có thể là mình tạo ra một thu nhập lớn và mình đạt được cái sự tự do cũng như là cái sự tự do tài chính đó thì uh, đây uh, thì mọi người có thể uh, tập trung vào nó có thể coi như là nó là một công việc uh, thu nhập thêm thôi sau đó nếu mà mình có thể tạo ra thu nhập lớn rồi thì uh, mình tập trung vào mình, mình tập có thể tập trung hoàn toàn vào nó tạo ra thu nhập lớn hơn lớn hơn nữa đó. và cái nữa là mình phải tập trung vào uh, những cái dự án mình sẽ có rất nhiều dự án hàng trăm cái dự án thì uh, mình xem mình mình cũng phải phân tích ra mình phải có cái kỹ năng mình phân tích cái dự án là cái cái, cái dự án nào nó nó tạo giúp mình tạo ra cái thu nhập lớn nhất thì mình tập trung nhất vào nó tuy nhiên những cái dự án nào tiềm năng thì mình vẫn làm và mình làm hết và những dự án nào mà nó tiềm năng nhất đó thì mình tập trung vào nó và nó có thể giúp dự án nào tạo ra cho ra cho mình thu nhập cao nhất thì mình tập trung vào nó tập trung vào đôi khi mình tập trung vào một đến hai dự án thôi và nó là nó có thể tạo ra thu nhập chính cho mình tạo ra tạo ra thu nhập lớn cho mình rồi không cần phải tạo ra không phải tập trung vào làm tất cả các dự án đâu đó các làm tuy làm tất cả các dự án nhưng mình tập trung vào một hai dự án uh, tạo ra kết quả giá trị uh, cao nhất đó có một vài sẽ chia sẻ thêm của anh à, hay quá cảm ơn trọng à, <clears throat> khi mà trọng chia sẻ thì sơn nó mới mới nhớ được một cái điều một yếu tố rất quan trọng đó là chúng ta phải luôn luôn có một cái tư duy đường dài các bạn à, mặc dù sơn biết được rằng đôi khi mà chúng ta đã chọn một công việc nó liên quan đến kiếm tiền thì chúng ta rất là mong muốn được rằng tiền nó về nhanh cho các bạn đúng không ạ thì sơn cũng vậy thôi sơn cũng mong muốn tiền về rất là nhanh ai cũng thích ai cũng thích như vậy tuy nhiên rằng các bạn hãy nhớ rằng các bạn muốn kiếm được số tiền lớn một khoản thù lao lớn thì phải đồng nghĩa với cái việc là bạn phải có một kiến thức này có kỹ năng này không phải nó nó cũng phải nó cũng phải tương xứng với điều đó đúng không ạ với cái thời gian bạn đã đầu tư bạn bỏ ra cho nó nó cũng phải tương xứng chứ không thể nào mà bây giờ các bạn từ con số 0 bạn là một người mới bạn chưa biết gì là bạn thấy người khác đang kiếm được vài trăm triệu một tháng bạn nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể kiếm được nó trong vòng một thời gian ngắn thì điều đó rất là khó nếu như bạn không có đủ những cái yếu tố như vừa nãy trọng đã chia sẻ đó là Ờ, có một mục tiêu rõ ràng có một người thầy có được những người đồng hành cùng với mình xuất sắc rồi có những dự án tốt rồi những nguồn lực như vậy thì lúc nào chúng ta cũng phải tiến lên từng bước một tiến lên từng bước dĩ nhiên là có một cái mục tiêu rồi đó nhưng mà phải tiến lên từng bước một đó à, Sơn nghĩ rằng nếu như các bạn người mới thì các bạn luôn luôn đặt cho mình một cái mục tiêu khoảng 3 tháng 6 tháng đó là một mục tiêu hợp lý chứ không thể nào mà các bạn đã làm trong một ngày hai ngày các bạn có kết quả lớn ngay được đúng không ạ thì đó là cái lời mà Sơn đã chia sẻ cho các bạn